nhanh thế nhở thế mà vẫn kịp ui rồi ui rồi ơi vẫn quà nhanh nhở đúng là nó đẳng cấp Ui. Nhanh Trời, xỉa. trailer chúng ta cùng đến với trận chung kết đôi nam trận đấu nội dung giữa hai cặp đôi huyền Indonesia nói là cầu lông đôi nam của Indonesia rất mạnh cặp đôi thiếu cân màn hình trên trang phục quần áo đỏ và cặp đôi xếp hạng 23 thế giới và đối thủ của họ cặp đôi áo trắng quần trắng cặp đôi đang xếp hạng 16 thế giới anh em nghĩ rằng trận đấu này hạng cao hơn liệu có ăn được không ba xem họ đánh tỷ đề sướng thật Điểm số 3 đều vâng, bồng lên này xem đề tốt thật ui rồi nhanh thế nhờ ban tổ chức xin thông báo Thank you. Ôi, vẫn thủ lên kìa Sợ nhờ Xem sướng thế Ui dạ. Trọng tài, trọng tài cũng nhìn nhìn Đúng rồi, trọng tài nhìn chậm thế Chết đi Ui sồi, ui sồi Ui sồi Cú súng Boom 10 11 tay nhanh thế nhỉ ừ. vận động viên nhỏ nhỏ phía bên này ừ. đánh chặn cầu rất hay hai đều rất nhanh ba đuôi trắng đen dẫn trước rồi nhanh thế nhờ lắc lưới tấn công đập chất lượng thật cầu ngoài sân Đức Cương nhanh chứ nhở thế mà vẫn kịp ui rồi ui rồi cầu lật lưới

trận hay lắm Ui Đánh tỉ kinh thật Hai điều, Ui sổ rồi Họ vã cầu mà cổ tay họ dừng lại Nó vã chỉ một đến một điểm dừng lại Phản hay thế nhờ Ui sổ Đây xem sướng hết cả mắt ui rồi ao biển số 43 đánh nó tỷ đè kinh lắm ao Ồ oh. xanh nhờ đúng là nó đẳng cấp ui nhanh ghê điểm số 8 năm ui rồi 对，是啊。 rồi Ow. Bố Thái và mẹ Dung đến gặp ban tổ chức để nhận lại cháu. Đây. đều vẻ à, tô thế cười sổi máy bắn cầu máy bắn cầu lại biết à theo 11. 12 đều rồi ôi rồi cái áo đỏ khả năng là đỏ dẫn thêm quả nữa thì chắc là ui sô. thế mà ngoài <laughs> hai bên mà không mà trọng tài vẫn phản xạ kịp 17, 15. Ôi giời 16, 17 Bom Thánh bom Một thằng bom, một thằng bắt lưới Không chết rồi Khéo thế nhở